Cậu là người duy nhất khiến tớ cảm thấy thoải mái thế này Đây là tình huynh đệ kiểu mới à Chào mừng đến dị giới Cùng với mọi bất ngờ mà ta mong đợi Ta là mỹ nhân tuyệt sắc Một hành trình hài hước và lãng mạn ở thế giới mới điên rồ Cậu là mặt trời của tớ Đón xem Chuyển sinh cùng cậu bạn mỹ nhân Trên kênh Animax Lưu lại đã